được cái cái gói súp có không anh lấy em một gói súp dầu gói súp là một chai mì chính Và một gói mì chính con cũng sẽ không trả đủ bố mẹ và em gái ruột của dù Chụp hết à? Rồi bà bác chia cho nhỉ? Đây. Đây này. Ngon vâng, không cậu? À, xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người à, đã tiếp tục quay trở lại nội dung của Giang ngày hôm nay à, sau khi mà mình à, từ mù căng trải mình đi ờ, xuống ờ, huyện văn chấn mình đấy đi một quãng đường là 100 km cũng ba anh chị ạ cũng đường khá là xa luôn thì ờ, hôm trước là giang có vào uh, quay một đoạn clip về nhà là có năm người con ấy và một người mẹ là chồng cũng vừa mất nên là cũng nhận được sự hỗ trợ của một chị à, một cô là ở bên thụy điển là một triệu đồng và cô đài quận 12 thành Hồ Chí Minh là 1 triệu và một u là ở dưới Hà Nội là 200.000 đồng thì Giang có mua gạo mua một chút uh, mắm muối mì chính vào cho các cháu ít kẹo thì lại vào hỏi em ở bên cạnh thì ờ, lại người vợ lại lại lại đi làm thuê tận Văn Yên rồi khá là xa luôn là không không gặp người mẹ ở nhà chỉ có gặp ờ, hai cháu nhỏ mình có hỏi ở đây này thì còn đứa con thì lại lại, lại đi ấy rồi đây các cháu bóc kẹo ăn này, này. bóc bóc cho mấy mấy đứa nhỏ bóc bóc cho mấy đứa này, mấy đứa đây là đứa này à đây đúng không à đây là đứa thứ hai của mẹ đúng không thứ ba thứ ba ấy. ba ờ. Ờ. thứ tư là thứ năm này ừ. đây là thứ tư thứ năm ừ. ba con con ờ, với cả đấy thì ờ, đi học nữa. rồi chia nhau chia nhau hôm nay mình có vào thì có hỏi em thì là mẹ lại đi làm tận Văn Niên đi làm thuê rồi các cháu thì ờ, cháu cháu lớn là đi học đúng không? Hausa. Tình nghĩa bên Sivan chỉ vừa ờ, tình để quất. Người ta về quất luôn trong hoa to luôn bên xe kìa. Thấy bông tông. Dạ. To thế đâu? To nữa. To nhiều gì à? Đây con gái đây đúng không nhỉ? Con gái dạ. em đây đúng không? Ừ, con này con của em ừ. à. Ừ. Đi bảo bảo ba đứa sang bên nhà đi nhỉ? Anh à, sẽ có bông không? Ở đâu, ở đâu? Có bông không? Cũng sẽ không? Đi. Đi sang bên nhà bên kia đi. Bỏ thằng cháu này đưa đi em, em đi xem thằng cu nó rơi cây ở bên trên đường rơi gì rơi cây à thế à Ồ, ờ, ờ, em đi xem xem có thế đến nhờ em là đi không được mang mang sang bên kia cho gia đình rồi đi đi cháu về nhà đâu còn còn hai đứa nữa đây nữa đúng không vâng. đứa này đứa này đúng không chắc còn nhỏ quá ừ, chắc, chắc đi sang đấy được đi Chiều có mát này không? 아, 또 잠마. 또 내가 무슨 말 열잖아. 자, 뭔데 엮어? 자, 뭔데요? cháu đi chăn ờ, trâu à? Thế nào? Trâu à? Ồ. Đây là cháu ờ, thứ ờ, ba. Còn hai cháu nhỏ à, là nhỏ quá không không sang được. Đi cùng được quý anh chị ạ là vâng, nó vâng, vâng, ở à, nhờ nhà em bên này Đấy. đây là cháu thứ ba của của em đó này, em phi đấy à, đợt trước mà giang có vào ấy thì uh, rất chỉ là tiếc lại người mẹ lại không ở nhà cháu đi uh, chăn trâu à, à ừ. chị chị đi học à ừ. chị gái đi học à Ồ. Ừ. đây cái con đường mà đi à, vào nhà em đó này nhà em phi là phía bên kia nhá ba chị nhá em phi thì uh, đi uh, đi đi làm thuê ở bên văn yên ừ. ừ. mình nhớ em bên kia là đang lang vác gạo ấy vác sang cho gia đình còn uh, em uh, kia thì đang đang bị xe bị bị ngã cây cái gì đó không sang được sự là rất là tiếc và Giang có hỏi qua em đó thì bảo là ờ, đi làm thuê thì còn 5 đứa con thì là để lại cho em ấy là chị cả đấy là nuôi chăm sóc các em nhỏ Mấy chị cả thì giờ đi học ở dưới xã cơ đâm ra là là là rất là khó khăn Ờ, dinh à, ngon Đúng rồi, đúng rồi Mua về cho các con à, ấy đây ờ, à. Chị cả lại đi học chưa về đây Đấy con đường vào nhà em thì nói mình đi bộ đây thì bác chị có thể nhìn thấy rồi Đây là chính là căn nhà của em đây, Phi đây Đấy, đợt trước mà mình có vào cùng à, em trưởng thôn Là em uh, Chu Đấy. Lần thì uh, có nhận được uh, sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân đấy ừ. Hết keo rồi à? Tí này sang kia bác uh, cho một ít nữa nhá Chấm ít cho bót rồi Ờ, ở đây đây đấy, cầm vào trong nhà cất đi đấy mắm muối mì chính dầu ăn đúng rồi tối về à, chị à, ấy nhá được không mày sao bớt là cả đi học rồi không ai nhà rồi tao cũng được đây đấy khó khăn muốn để để vào chạm kia cũng được thế là chị cả là là đi học ở xã nhà em nhỉ dạ chị, chị cả ấy chị cả ừ chị gái cả ấy đúng không ừ, vâng, đi học ở xã ừ. Giờ tối mới về à? Không đi học sáng về rồi nhưng mà đi xuống nhà dưới rồi À thế à? Vâng à. Bố lần được nhà dưới thì bố mới mất Ừm ở trong, trong nhà nóng nhờ ờ, xong về bảo tối uh, em bảo là dạ, chị dạ, cả nhá dạ, là cái gạo này để mà mấy anh em này ăn nhá vâng. với lại là cái tí ờ, một chút dầu ăn đấy tiếc vâng. qua là chị cả là không ở nhà muốn gửi cho ít tiền để mua thức ăn cho các em của mình nữa này này ừ, không không ấy được vâng. này bị ra chú kia cũng được mà ờ à, ờ à, có gì tí nữa anh em xem đấy là mình hôm nay vào lại lại, lại không không gặp ở nhà các anh chị ạ đây chính là trong căn nhà của em đấy dạ thì nhà vâng. thì không không có gì đâu dạ hoặc là cái chạn bát này vài đôi đũa và cái bát ở bên này thì à, cái bếp nhỏ nhỏ thôi cái láng nương mà đợt trước mình có nói là em ấy ở đây nhưng do là chồng à, mất rồi nên còn năm đứa con nhỏ nên là kinh tế khó rất là khó khăn đấy gia đình kinh tế rất là khó khăn nên là em cũng à, phải đi làm thuê ở tận bên Văn Yên đấy theo như em kia nói và không biết là bao giờ về nữa đấy, có gì thì mình sẽ xin số điện thoại của em bên kia khi nào mà mẹ của các cháu về thì mình sẽ gửi cái số tiền à, các mạnh thường quân ủng hộ cho gia đình và nếu mà có anh chị nào mà mà muốn ủng hộ thêm à, cho sáu mẹ con để mua một con con bê hay con gì đó thì mình sẽ xem cái lượng tiền đợi một thời gian nếu có đủ lượng tiền mua thì mình sẽ mua còn không thì mình sẽ gửi lại cái số ờ, tiền dạ. còn lại sau khi mà mình mua ờ, thức dạ, ăn ngày hôm nay mua gạo này dạ, Đấy. mua gạo này là 15 ngàn một cân hai yến gạo là 300 nghìn và một chút mắm muối mì chính là kẹo nữa là hết 125 ngàn tổng hết 425 ngàn còn dư của gia đình là 1 triệu 725 ngàn đấy Cảm anh chị nhé Để Mình à, quay qua trong căn nhà của anh chị biết Nhà cũng rất là bé đây Cách tối là 5 năm 6 mẹ con đang ngủ cái giường này này Thì à, mẹ đi rồi thì trong năm cháu nhỏ Ngủ đây Bên này có một cái giường nhỏ nữa Đó. Sao đây, cháu làm gì đây? Đấy thôi mẹ không về đâu thì à, đóng cửa thôi nhỉ đóng vâng. cửa vào đi đóng cửa vào để để tối à, chị gái về nấu cơm đây là cháu cháu thứ ba đây ba tên gì nhỉ Lát. Dạ. cháu thứ ba tên gì tính tính à vâng. à mẹ bố tính cháu tính đây là trước cửa cái, cái, cái ấy của của em phi đây Đấy hôm trước thì ờ, có nhiều các bạn anh chị bảo là làm nhà này đất nó dễ sạt xuống nếu mà mưa đúng rất là rất là dễ luôn nếu mà đất nó không không không chắc đất mềm ấy thế rất là khó luôn thôi đi sang bên kia đi nhỉ đi sang kia bác gửi cho ít kẹo nữa đi Đấy, đi về thôi đi mà em mình vác gạo sang thì, thì sáng dặn dặn em bên kia là để đấy đó, cháu cả lớn đi đâu đi chơi à? <laughs> À đi câu cá ừ. à đi câu cá đấy chắc dưới kia có ao đúng không? có cá đúng không? Ừ, nhưng mà ao nhà ao của chú này à thế à? Ừ. Lật to. Lật to. Như em là vẫn còn đi học chứ đúng không? Vâng, em chưa nghỉ đâu đúng không? Ừ. Cá luôn. Ồ. Ừ. Cái này chắc là để điều cỏ đúng không? Để vâng. trâu phải đúng không? Ừ. Bề, bề củi. Ừ, bề củi đúng không? Vâng. À. Nước này rất là sạch nhỉ, vâng. rất là trong luôn này. Cái này em bắt những nguồn đấy. Nguồn ờ, trên đấy mà, vâng. cao mà. À, sao bé đấy? Ba năm nay mấy tuổi rồi? 9 tuổi. Ờ đúng 9 tuổi, đúng rồi. Thế là ờ, hôm nay là nghỉ học à? Hôm nay chưa nghỉ. Hôm nay chưa nghỉ. hai đi học. À. Học xong rồi. À sao học xong rồi giờ về đi ấy gì, con trâu gì? Đúng. Ừ. Cháu này là học năm mấy nhỉ? lần một ừ. cố gắng học nhá ừ. cũng biết cái chữ này còn đi buôn đi bán đi làm công ty trâu nhà ai dưới này nhiều thế ừ. Dạ Ồ <laughs> Thế thế mẹ, thế mẹ đi làm có nhớ mẹ không? nhớ chứ nhỉ ừ. bây giờ bố thì uh, mất rồi vừa mất rồi giờ còn mẹ thôi chỉ động viên mẹ thôi nhỉ ừ. mẹ là cố gắng à, nuôi các con ăn học đây vào buổi chiều những cái áo mây khá là đẹp nằm cao như cái đỉnh núi à, chị đấy nên bà con nuôi trâu rất là nhiều đấy nhỉ ừ. trâu rất nhiều luôn ờ, do là mẹ cháu không ở nhà mình cũng không thể nào mà gửi tiền cho các cháu nhỏ được còn cháu lớn này đi học chưa về ấy thì ờ, có lẽ là để ờ, dịp khác mình à, lấy số điện thoại của em bên cạnh nhà này rồi thì khi nào mà mẹ cháu về thì mình sẽ điện hoặc là gia đình điện cho Giang ấy để Giang có thể sống gửi nó cái số tiền còn lại cho gia đình thì có lẽ là video của Giang buổi chiều hôm nay ở đây xin được khép lại và hẹn các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người ở video tiếp theo nhé